Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 7 tập 2 bộ sách Cánh Diều, bài mới hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em thực hành đọc hiểu văn bản, phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa, sách giáo khoa từ trang 83 đến trang 86. Phần 1 chuẩn bị Đọc trước văn bản, phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa, tìm hiểu thêm về các phương tiện được nói đến trong văn bản này. Em biết những dân tộc thiểu số nào trên đất nước ta, người dân của các dân tộc đó sử dụng phương tiện nào để vận chuyển. Chúng ta có thể tham khảo câu trả lời sau. Cư dân miền núi phía Bắc dùng bè, mảng tương đối phổ biến, cư trú ven sông suối, trai bản trên đến với gái bản dưới đều bằng cách đi thuyền, đi mảng theo các dòng sông, Sông suối là những con đường lưu thông chủ đạo ở miền núi phía Bắc trong nhiều thế kỷ trước. Thuyền đuôi én của cư dân các dân tộc sống ven sông Đà được đục đẽo, chế tạo từ một loại thân gỗ tròn, thân thuyền thon dài, mũi và đuôi nhọn. Phần đuôi thuyền được thiết kế cong hẳn lên và có dáng dấp hình đuôi én, nộc én. Thuyền đuôi én có loại 2 mái chèo, loại 6 mái chèo, loại 12 mái chèo, loại lớn nhất có thể tải được hàng chục tạ hàng hóa. Xe quệt trâu được đóng bằng gỗ, tre, đầu mắc dây cho trâu kéo được nâng cao hơn bởi độ dày của hai càng quệt. Loại xe quệt này có thể dùng để vận chuyển hàng hóa ở cả đường mòn, bờ ruộng, trên đồi và cả dưới hẻm nhỏ. Em biết các dân tộc thiểu số như Thái, Mường, Mông, Ede, vân vân Phương tiện vận chuyển của họ thường là ngựa hoặc voi do địa hình đồi núi chắc trở, vòng vèo. Phần đọc hiểu ta trả lời câu hỏi đầu tiên, văn bản triển khai ý tưởng và thông tin theo cách nào? Chúng ta trả lời, văn bản triển khai ý tưởng và thông tin theo cách phân chia đối tượng thành nhiều loại để giải thích, chứng minh lần lượt. Câu tiếp theo, phần 1 nhắc đến các phương tiện vận chuyển nào, mỗi phương tiện gắn với những dân tộc nào? Chúng ta trả lời, các phương tiện vận chuyển gắn với dân tộc trong mục 1 là một số tộc người sinh sống ở ven sông Đà, sông Mã hay sông Lam, như là người Kháng, người La Ha, người Mạng, người Thái, người Cống, đóng thuyền và sử dụng thuyền vận chuyển, lưu thông bằng thuyền trên sông suối lớn, sử dụng bè, mạng tương đối phổ biến. Người Kháng thì à, sử dụng thuyền độc mộc đuôi én Người sán dìu thì dùng xe quệt trâu kéo để vận chuyển phân bón ra ruộng nương chở lúa hoa màu, củi về nhà. Người Mông, Hà Nhì, Giao cưỡi ngựa và dùng sức ngựa để vận chuyển đồ đạc, hàng hóa. Câu tiếp theo, chỉ ra sự phù hợp của các phương tiện vận chuyển đối với đặc điểm của những dân tộc được nhắc đến trong văn bản. Tác trả lời, người Mông, hải Nhì, Giao thường cưỡi ngựa và dùng sức ngựa để vận chuyển đồ đạc, hàng hóa. Do địa hình vùng núi hiểm trở nên đây là cách di chuyển tốt hơn so với những cách khác. Một số người sinh sống ở ven sông Đà, sông Mã hay sông Lam người Kháng, người La Ha, người Mạng, người Thái, người Cống đã biết đóng thuyền và sử dụng thuyền vận chuyển, lưu thông bằng thuyền trên sông suối lớn, lý do là bởi ở đây sông suối là con đường lưu thông chủ yếu. Câu tiếp, người Tây Nguyên sử dụng các phương tiện vận chuyển nào? Chúng ta trả lời, những phương tiện vận chuyển mà người Tây Nguyên sử dụng là dùng sức voi, sức ngựa để vận chuyển trên cạn. Để lưu thông trên sông thì dùng thuyền độc mộc, Câu tiếp, việc đưa tên các tài liệu tham khảo vào cuối bài viết nhằm mục đích gì? Chúng ta trả lời, việc đưa tên các tài liệu tham khảo vào cuối bài viết nhằm giúp người đọc có thể tìm đọc thêm các tác phẩm có liên quan. Ngoài ra, nó còn góp phần khẳng định tính minh bạch rõ ràng của một tác phẩm văn học. Tìm hiểu chung thể loại thuộc uh, tác phẩm thuộc thể loại văn bản thông tin Bố cục có thể chia làm hai phần. Phần 1 là phương tiện vận chuyển của các dân tộc miền núi phía Bắc và phần 2 là phương tiện vận chuyển của các dân tộc ở Tây Nguyên. Câu hỏi cuối văn bản câu 1. Văn bản phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa cung cấp những thông tin chính nào? Tóm tắt các thông tin đó bằng một sơ đồ tư duy. Cho tóm tắt như sau phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số ngày xưa. Dân tộc miền núi phía Bắc thì vận chuyển bằng thuyền, bè, mảng, xe quẹt, trâu kéo, ngựa. Dân tộc ở Tây Nguyên thì vận chuyển bằng voi, ngựa và thuyền độc mộc. Câu 2. Tác giả đã triển khai thông tin theo cách nào? Nêu tác dụng của cách thức triển khai ấy. Chúng ta trả lời, tác giả đã triển khai thông tin theo cách phân chia đối tượng thành nhiều loại để giải thích và chứng minh. Tác dụng làm rõ vấn đề giúp người đọc dễ hình dung, nắm bắt. Câu 3. Có những phương tiện vận chuyển nào được các dân tộc thiểu số ở Việt Nam thế kỷ 10 đến thế kỷ 18 sử dụng? Các phương tiện đó có đặc điểm gì? Vì sao chúng được sử dụng? Cái này thì ở trong cái phần uh, đọc hiểu chúng ta cũng đã trả lời rồi đúng không nhỉ? Sẽ trả lời um, như là phần đọc hiểu nhé. Phương tiện vận chuyển của các dân tộc miền núi phía Bắc, một số dân tộc người sinh sống ở bên sông Đà, sông Mã hay sông Lam, người Kháng, người La người Mạng, người Thái, người Cống, đóng thuyền và sử dụng thuyền vận chuyển, lưu thông bằng thuyền trên sông suối lớn, sử dụng bè mạng tương đối phổ biến. Người Kháng thì thuyền độc mộc đuôi én, người Sán Dìu, dùng xe quệt trâu kéo để vận chuyển phân bón ra ruộng nương, chợ lúa, hoa màu, củi về nhà người mông người hà nhì nhá đấy là hà nhi hà nhì giao cưỡi ngựa và dùng sức ngựa để vận chuyển đồ đạc hàng hóa phương tiện vận chuyển của các dân tộc ở tây nguyên là dùng sức voi sức ngựa để vận chuyển trên cạn để lưu thông trên sông thì dùng thuyền độc mộc các phương tiện này phù hợp với địa bàn sinh sống và những hoạt động chính của người dân địa phương Câu 4. Nêu tác dụng của việc trích dẫn và đưa tên các tài liệu tham khảo vào văn bản phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa. Ta trả lời, việc bài viết phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa sử dụng cước chú và đưa tên các tài liệu tham khảo vào văn bản, trích dẫn các tài liệu đó có tác dụng bổ sung thông tin, giúp làm rõ nội dung được viết, qua đó cho thấy bài viết là kết quả của sự nghiên cứu công phu khoa học. Câu 5. Tìm hiểu thêm về các phương tiện vận chuyển được các dân tộc thiểu số ở Việt Nam sử dụng trong cuộc sống hiện nay, chỉ ra những sự thay đổi về việc sử dụng các phương tiện vận chuyển ở những dân tộc thiểu số này nếu có và lý giải nguyên nhân của sự thay đổi đó. Chúng ta trả lời, hiện nay các dân tộc thiểu số đã bắt đầu sử dụng các phương tiện có gắn động cơ như xe máy tự chế, xe thồ, xe kéo hoặc xuồng máy. Những phương tiện này góp phần vận chuyển diễn ra nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn, góp phần nâng cao hiệu suất lao động. Nguyên nhân của việc thay đổi này là do khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, nhân dân ở các vùng sâu, vùng xa cũng được hỗ trợ và cập nhật về máy móc kỹ thuật để cải thiện đời sống vật chất, nâng cao cơ sở hạ tầng, dần dần chuyển đổi từ phương tiện vận chuyển thô sơ sang phương tiện gắn máy tiện dụng, nâng cao hiệu suất.